là một chiến binh thể hình Đồng thời là một giám đốc Zimmer Với tinh thần máu lửa nhiệt quyết Chân thật vui nhộn Má Hết như bánh tràng Nặng quá rồi nặng được đầu tư với kinh phí siêu khủng tuyệt kỹ tinh hoa và đẳng cấp thể hình yêu phong tập hạ gói gọn trong duy nguyễn diêm phổ tầng 5 được ghi hình tại BBT quận 12 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành À, xin chào các bạn, à, sếp tổng và sếp phó của công ty BVT Quay lại với các bạn trong chương trình di Nguyễn Diêm Phổ đã bị gián đoạn hơn một năm vì những lý do kỹ thuật khác nhau <clears throat> Cái giọng đang hài nhưng mà vẫn yêu Diêm, vẫn quay uh, Diêm Phổ Đó là cái tình yêu Diêm cháy bỏng của Di Nguyễn đại diện công ty BVT như thế hệ trẻ streamer Việt Nam gửi đến chúng ta Có thể là trong video này nó trào phúng, nó là vui, nó là giỡn nhưng trong giỡn nó có học và nó có một cái sự thật nào đó nó có một cái gì đó mà như tâm huyết trải nghiệm với tất cả các bạn trẻ đối tượng xem video của Duy Nguyễn rất nhiều có thể là các bạn trẻ người lớn tuổi đó nên trong quá trình Duy Nguyễn đúng không mấy em đó thành công Duy Nguyễn như phổ tầng 5 lưng xô nhưng mà căng cơ vai nó mới sốc duy trì cường độ tối đa không nghỉ Đây là máy đa năng của THOL à, 150 triệu Mua sĩ chúng ta làm cho những cái nhóm cơ chúng ta nó chuẩn bị hoạt động để chúng ta tập có thể tốt trong những rep thật mình căng như vậy làm nóng cơ thể căng cơ nha các bạn căng khoảng bao lâu anh ráng nghĩ à ba giây cũng được một phút cũng được ba chục giây hoặc một phút rồi mọi người nha hôm nay anh sử dụng gì đây bí mật vô liên hệ bbt đi rồi biết có những điều không thể nói trên này 1900 2050 Ở trong cái uh, giáo án á Thì Duy chỉ các bạn là đầy đủ luôn Phụ kiện là kia kiểu Đúng không? Còn ở đây á là Duy tập theo cái phong cách Và Duy tập theo ờ, Nói chung là Duy um, ờ, tập lâu rồi Thì có thể sẽ đổi một chút xíu trong đó Nghe đổi chút xíu trong đó Go! cái động bây giờ lên hai chục trong phòng game á nếu mà chúng ta làm mất đi cái cảm giác cái feeling là cái buổi tập tao thất bại cái mà duy muốn truyền tải đến các bạn đó là ngọn lửa là feeling là là cảm hứng game chứ không phải là ừ tập bài này kết hợp bài này kết hợp bài này nó ra được cục cơ này cái đó là mấy ăn lừa tình trên mạng nha vô Hãy subscribe lên 25 tập cái này không có thả hết tay nha nhìn nè không gì thả tới đây nè không để như vậy nha đó vậy ha thả tới đây nè xong rồi giật á mấy cái đầu á nó còn mạnh á giật lên đây phun răng mấy cái sao mà nó tê nách rồi đó giật như vậy thôi động liên tục đó. Rồi, rồi. Rồi đến có 16 rep lận hơn cả mấy set trước Quá đỉnh Rep cuối chơi hết mình đi Tầm này một đạo lý gì nữa Chơi hết mình luôn Hết mình luôn xem là anh Duy thực hiện bao nhiêu rep trong set này Set cuối cùng Bắt đầu vai. ký Xù đầu Kiều Phong luôn dạ. Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một dạ. oanh liệt lẫn cuồng Hết một set. yêu say sưa mana luôn từng bước anh đi đi hết cùng em mỗi set uống trà của cao của hồi lời hẹn trên trang thế còn đó cơ bắp mạnh mẽ ngực căng đầy cảm số hứng chiều phong ba hãy để anh chớ che không để em khóc dù một điều nhỏ nhớ chỉ trắng mênh mông như biển cả ngọn sóng vô tình xô ngã âu lo trong phòng gym cơ bắp 45 kg 12 lát một set những qua nhỏ giữa một dạ. đời sâu giàu cuộc sống tôi nơi đây hết lớn giữa đại dương nào khi anh hùng khoại bào quân vương dừng say chiều đài diêm mơ đích cư trái vò đi thêm chiều sau chi thứ bao mênh mang của xa lộ thành công bản lĩnh can trường người anh lao thẳng gạo khí kiêu hùng một chữ nhất đời gì 45 nghìn anh à, nói cho em nghe nha ở bên mỹ không con nào dám đầu tư cái máy này mắc quá phải không đúng rồi cái này thuộc dạng à, hàng quý tộc rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài giật cầu dai bạn thấy cầu dai có gì đẹp không đẹp thì học đi đừng hỏi nha 12 12 đấy Nhớ cong lưng á Cong là cong vậy nè không phải Không phải cong nhung tôm nha Rồi về phía trước Giật Cứ lưng vậy là không vô nha Mấy bố giật gì Cứ thẳng bằng vậy giật gãy lưng chết luôn mà không vô Không có thẳng lưng nha Bài em chỉ nhiều lần thẳng lưng tập bậy không à Hey! một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín lên mười mười một mười hai bài này cần khỉ gì đẹp quan trọng vô thôi không mà cái cầu vai của anh đẹp thiệt thôi thôi khỏi khen dày xin trân trọng giới thiệu hàng thiệt hàng na cho rồi nha được nuôi lớn một súp một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười hai cái nữa mười một cố lên mười hai chả chả còn mất mấy cái nữa ra không ra ra ra thì mà lên tới tầng 5 rồi đó anh duy hy vọng là các em tập được bài này anh chỉ hy vọng thôi còn tập không được thì bỏ tập bài khác tập bài uh, này nè đừng tập bài buôn ốc à, buôn ốc nó nặng hơn bài à, bài lắp đau nặng hơn tùy ừ, thôi một em ngay lần đầu gặp gỡ ba chẳng hề suy nghĩ toàn tình năm, thiệt hơn sáu, chưa một lần rung động trái tim son hay thổn thức trước người tình nào khác tôi yêu em si tình hoa lá không đua đòi không lừa dối chăn hoa trong hoa diêm tiến cun chỉ đôi ta viết chuyện tình yêu dệt mỏng thêu mười hai rap một set lưng mạnh mẽ nét ngược thêm căn phòng đặt người sầu sống bật dậy uy nghi nói chung bài này nó nhẹ thì nó không nhẹ nặng nó không nặng nó khó nó không khó nó dễ nó không dễ tới tập trên cái máy 150 triệu đi hiểu rồi yes nè à, à, khác thơm lưng nè bây giờ à, anh duy sẽ kích thích cơm kiểu khác tập cường độ chậm giật giữ giật giữ 6 rep bảo đảm mày tập chừng 6 rep là banh cái nè <laughs> nghỉ luôn tập sao nổi nữa bây giờ đây là lý do anh ghi trong giáo án là từ 6 tới 10 muốn tập tập nhiều cũng được hết đó bây giờ có rất là nhiều cách kích thích cơ chúng ta phải làm chủ được nè cụ chỏ không thẳng nha cô chó thẳng vậy là không được để vậy nè nè chuẩn bị nha ta mơ về em trong men say tình ái như anh trai ngoan hai tiếng anh thả từ từ mạnh liệt đôi ba. môi như nụ hôn tình cuối dù là tình đầu đẹp bốn em ơi tôi yêu em năm con hoa lá không đua đòi không lừa dối trăng hoa sáu trong phòng gym tin cun chỉ đôi ta bảy tám chín mười một mười hai gặp người sang sống bắt dạy uy nghi cứ thích cờ kiểu khác em thì em tập 6 cái đủ yêu cầu rồi à. mấy cái sao tập sao kệ anh chứ đúng không không lẽ em quản anh cả ngày sao em quản anh trong công ty 8 tiếng thôi tụi em học được thì học anh chỉ còn đi một vòng thôi anh đi một vòng đầu đó anh hửi một cái hửi không khí đầu này anh hửi không khí một cái vô đây hít sâu thở đều nha hít sâu thở đều khác không? Năm. Tập khác không? 6 đó, ọt cái chân vô để như vậy ok đúng không rồi lên đây lên đây ngồi xuống thôi thôi thôi thôi cái này nó dính cái hàng em ơi để tự anh làm cho anh chắc ăn nha bonus thêm 4 cái Một set 6 cái là đủ mà gái được bám vào nó làm sao mà lên nổi con gái nó khác à con gái nó khác nha con gái nó 45 kg nó dặn đã dặn tạ 10 kg rồi xin giới thiệu với các em đây là cái máy uh, thuyền cái máy này cũng là tác dụng như là cardio vậy thôi chứ nó không có gì hết á nhưng mà cardio này cardio toàn thân phần trên cái máy này là cái máy đối lập với cái máy uh, ờ, electrical nha electrical nó nó nó, nó cardio phần đùi còn cái này cardio phần trên là chính mình đùi đấm phụ nữa chúng ta có hai cái tập một là chúng ta tập full dùng chân đạp ra dùng lưng kéo dùng chân đạp ra dùng lưng kéo còn hai là tập lưng phích lại cách nào cũng được cả nói chung là cardio cũng tập gì tập thì cái máy rất đơn giản cứ cầm ra kéo thôi cái tập lưng phê lắm á đó không chèo nó là tiếng anh là chèo thuyền nha mấy em nha dạ, không mấy em này chưa biết tập bài này á về tay cô mấy nhỏ làm áo bà ba đó đó cô đã đỏ cô đã đỏ bất hạ nha đó Việt Nam mà nó chèo là chèo dày còn có chỗ chèo hai cây vậy thì cái bài này đó là nó mô phỏng vô động tác chèo từ hai cây đúng không giờ vô đến từ miền đất quê này tập thở nè kết thúc từ thở ra bắt đầu là hít vô anh tập 5 phút ngồi tập bài chục phút màu xanh cả đồng lúa vàng rực dưới ánh trăng thanh nhìn quê hương mang hình nắng tre quạt từng ruông tôi những điệu hát trên sông họ ơi mà giờ đây chỉ dõi bước xa trong ngắm hoàng hôn rơi trên từng chiếc lá biết ra đi là muôn vàng mãi nhớ nhớ những ngày thơ dại sống vui tươi à, phần cardio hôm nay á, thì anh sử dụng máy elliptical cho em nói chung là THL là một máy xịn không mà cái máy này nó có rất nhiều chương trình đó nhưng mà hôm nay anh sử dụng chương trình là phát burn thì à, tập nhẹ thôi level 20 tập 5 phút liên tục không có interval nha nên giáo án về nguyễn viêm phổi á từng tầng nó dễ khó khác nhau nhưng mà nó có nhiều cách để làm cho nó khó hơn đó là cường độ cách tập nhịp tập và bây giờ là xong chương trình cardio của Duy Nguyễn rồi đó có 5 phút thôi ừ. 5 phút mà hai máy em à, à. cái máy bên kia 5 phút, máy dưới đây 5 phút nữa Thế là mình đa dạng hóa cái vấn đề cardio ừ. của mình thay vì là mình cứ một cái là chạy đúng bộ rồi, rồi, đúng rồi, đúng rồi Cho nó đỡ nhàm chán Đó, chính xác Thì là cardio 10 phút cardio 10 phút tập tập gym bây giờ chúng ta nghỉ ít nghỉ chừng 15 phút cho cơ thể nó về cái trạng thái bình thường xong rồi chúng ta phải nạp hai muỗng súp nhen súp gì tùy à thằng thích chơi lean body gái thì thích lean body for her ốm ốm thì mát thằng thì liều quay à, lum la hết tùy phải nạp à, cơ thể của anh là phải nạp 50 gram protein sau tập chắc chắn tối thiểu phải 50 gram rồi sau đó đó nghỉ một tiếng đồng ăn cơm ăn cơm rồi tắm rửa đi làm em làm buổi chiều giờ là 12 mấy rồi không nó tập tính hết rồi em nói chung là gym phục vụ cuộc sống mà nó phải là một thằng nó tập gym nó đẹp mà nó phải kiếm tiền nhiều nó phải giỏi nữa thì nó mới thành cái túi của anh ha cái túi của anh mệt quá gồng hết nổi luôn em mốt gồng ơi cái khăn này nó lạnh nó đã thật chứ mấy em thấy tướng ngon không hàng họ đồ thì ok có đi ăn bộ bít tết bên mỹ á ăn một phần nó tới ngàn rưỡi calo nữa nên nó hơi uống một chút nói chung anh tập gì chừng hai tháng 3 tháng là nó ngon à yes. tập lâu mà dễ mà mấy em sức nhiều nhiều tiền đều đủ điều kiện hết đúng không nhà có bốn phòng game sức thì uống thích khui thôi thích tập nào tập thích làm nào làm miễn sau ngày mình làm đủ tiếng đủ giờ mình đủ mục đích của mình là ok đó đó là triết lý gym phục vụ cuộc sống mỗi thằng con ngành có nghề hết nè rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình à, di nguyễn từ phổ ngày hôm nay di nguyễn là ghim chúa cũng là xếp tổng ở đây luôn còn đây là hương trần là xếp phó trở lại video sau những năm vắng bóng tập trung cho công việc văn phòng và bây giờ thì à, lên chắc phải 5 cân rồi đúng không à, hồi xưa là có 48 kg Giờ năm 2 Rồi ờ, Năm lên, thôi à Lên à, lên 4 à, cân Rồi thì hy vọng là sau này à, Hương Trần sẽ sắp xếp được công việc của mình để quay trở lại với Dreamix à, Chia sẻ những cái video tập luyện dành cho quý bà Ồ, cho quý bà luôn <laughs> Quý bà luôn Chứ giờ em là trâu quá xá, mạo quá thì, hồng nhan quý vị còn gì là xuân em Sao không xuân? Vẫn còn xuân mà mới có 32 à ba hai còn xuân hả? Mới có ba hai thôi à. Câu này mới nghe, đúng là. Người ta bốn mươi bốn mấy người ta còn hồi xuân ba hai là gì?